từ trước đến nay. Ban đầu, bà này có mối quan hệ với bà cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đầy quyền lực khi đó. Chỉ cần nghe nói đến tên của hai nhân vật này thì mọi người biết đó là độ khủng của mối quan hệ như thế nào. Tuy nhiên, những người này có tên tuổi khủng thật, nhưng đến bây giờ họ không còn quyền lực nữa. Nói thẳng ra thì đây là những mối quan hệ trong quá khứ, còn với hiện tại có thể họ vẫn còn giữ mối quan hệ, nhưng hai người này khó mà giúp gì được Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vấn đề giành lấy hợp đồng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Nguyễn Xuân Thắng, người vẫn còn đang nắm quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, sau lần lượt ông Nguyễn Tân Dũng rồi đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân rời chiếc ghế quyền lực thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có những mối quan hệ mới. Những mối quan hệ này đã giúp cho nữ đại gia có thể giành lấy những hợp đồng lớn bao trùm rất nhiều ngành nghề khác nhau, thì người đó phải có quyền lực bao trùm, chứ Bộ trưởng quản lý một phân ngành không thể nào giúp được đến như vậy. Nguyễn Thị Thanh Nhàn có tài ngoại giao, giỏi móc nối quan hệ, mà đặc biệt là những mối quan hệ khủng. Qua cầu nối là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chỉ làm quen được với ông Nguyễn Tấn Dũng, mà còn với rất nhiều nhân vật khác cấp cao trong Đảng Cộng sản. Các nhân vật đó đều là những cái tên khủng như Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Thanh Trà, Nguyễn Thiện Nhân, Trịnh Đình Dũng, Trần Bình Minh và trong đó có các nhân vật như Nguyễn Thiện Nhân, Trịnh Đình Dũng và Trần Bình Minh đều đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, còn đó những con người đầy quyền lực hiện nay vẫn đang ngồi yên vị trí và dường như sắp tới họ có thể leo cao hơn. Trong đó có ông Phạm Minh Chính và Phạm Bình Minh là đương kim thủ tướng và phó thủ tướng thường trực hiện nay. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Có thể nói mối quan hệ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện tại không thua kém gì mối quan hệ của bà ta trong quá khứ. Quay đến thủ tướng thì có thể nói bà có thể giành lấy rất nhiều hợp đồng khủng trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ Bắc đến Nam là điều khó tránh khỏi và dư luận cũng vẫn thường đặt ra câu hỏi ai đứng sau lưng bà. Còn nhớ vụ án Nhật Cường Mobile dính đến sai phạm của Nguyễn Đức Trung trước đây thì ông chủ Nhật Cường Mobile là Bùi Quang Huy cũng đã cao chạy xa bay trước khi chính quyền có lệnh khởi tố và bắt tạm giam ông chủ này. Và cho đến nay, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể bắt được ông này để về quy án. Đây là vụ án điển hình về thông tin bị dò dỉ mà người bắn thông tin ra không ai khác, chính là những quan chức cấp cao trong đảng. Những người này có quyền lực rất lớn mới có được những tin tức tuyệt mật như vậy và thông báo cho Bùi Quang Hy cao chạy xa bay để đến bây giờ mất tâm tích. Hiện nay lệnh khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã được ban ra nhưng xem ra Bà Nhàn đã cao chạy xa bay từ trước khi phát lệnh khởi tố và bắt tạm giam rất lâu rồi. Rất có thể lại một trường hợp như Bùi Quang Huy lặp lại. Tuy nhiên có lẽ vụ án này lớn hơn vụ án Nhật Cường Bài. Những nhân vật thông báo bị cho bị can bỏ trốn thì người đó phải là người có quyền lực rất lớn và một quan hệ làm ăn phức tạp với bà này. Bởi lẽ nếu người ta không sợ liên lụy thì không thông báo cho bị can làm gì. Xem ra việc bắt cho được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án là không hề dễ dàng gì khi bà ta đã trốn ra nước ngoài và được các nước bảo hộ. Vậy câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người có khả năng tác động của vấn đề làm lộ tin tức trong quá trình điều tra vừa qua? Những tên tuổi có thể được khoanh vùng như Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Thanh Trà. Đây là những người có quyền lực và đang đương chức đương quyền. Họ sẽ dễ dàng tiếp cận và moi thông tin hơn là những người đã về hưu. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh. Vậy trong số đó ai là người đạo diễn? Hiện giờ thông tin thì còn rất ít, cho nên rất khó xác định nhân vật chính đã tạo ra vụ đào tẩu này. Đây toàn là những nhân vật khủng, không dễ gì đụng vào họ được. Vụ án bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được dư luận rất quan tâm Đặc biệt là người ta quan tâm với nhân vật lớn nào đứng đằng sau bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để giúp bà này né việc truy bắt một cách ngoạn mục đến như vậy. Nhân vật đó là ai thì giờ chỉ có thể chờ cho đến khi ông Nguyễn Phú Trọng đủ dũng khí để phanh phui tới cùng vụ án này. Với mối quan hệ khủng như thế, rất có thể bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ khiến cho ông Trọng đánh trống bỏ rùi, buông bỏ chuyện truy tới cùng.